Om mani kasa ni tuja Om mana niula na kasiula niya Om mana kajimu nyunula niula Om mana kasamu nyiniula na la niya cầu cho thế giới được hòa bình cầu cho nhân loại được an yên cầu cho nhà nhà được hạnh phúc cầu cho người người được ấm no Bài thánh thơ hôm nay Bài thứ 14 Có tựa đề Máu chảy thành sông Ngày mai sắp tới Máu chảy thành sông Trên khắp địa cầu Đâu đâu cũng với thế lực ngầm ráo riết chuẩn bị leo thang chiến tranh để giành lợi thế cho nên thế chiến đi vào căng thẳng Palestine Israel một mất một còn làm cho ngòi nổ châu âu nóng rực đó bởi ý trời các nước trả quả là điều tất yếu ngày xưa lỗi lầm chiến tranh phát xít tiêu diệt người dân gió thái vẫn còn ngày nay chúng mỹ đi vào đụng độ cũng bởi cả hai đều muốn tranh giành làm quyền bá chủ đó ngược ý trời thì nay phải trả cho cuộc tàn sát để biết ai mạnh thua sẽ rõ kỳ ba sắp tới phân chia rạch ròi ta hãy tránh sẽ quyết một phen cho nhân loại rõ quyền năng của trời thức tỉnh ai ơi là ta phải làm để trời lựa chọn kẻ thắng người thua rõ ràng minh bạch trong thời sắp tới thánh thơ của ta hôm nay tạm dừng